Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình lịch sử và địa lý 7, bộ sách chân trời sáng tạo, hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em bài 16 Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ, sách giáo khoa từ trang 153 đến trang 156. Phần mục tiêu các em tự đọc nhé. Trung và Nam Mỹ là một trong những khu vực mà có lượng mưa dồi dào và tạo điều kiện thuận lợi cho giới tự nhiên phát triển phong phú. Nhắc đến Trung và Nam Mỹ, chúng ta sẽ nhớ ngay đến cánh rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, rừng Amazon. Rồi thì chúng ta sẽ nhớ đến một cái hoang mạc cao nhất trên thế giới và khô hạn nhất trên thế giới là hoang mạc Atacama. Ngoài ra còn một số những cái đặc điểm tự nhiên của Trung và Nam Mỹ hết sức đa dạng do thiên nhiên phân hóa từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam và theo chiều cao. Vậy thì sự phân hóa thiên nhiên Trung và Nam Mỹ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung bài hôm nay. Trước đó thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu giới hạn vị trí của khu vực Trung và Nam Mỹ. Chúng ta đọc thông tin, khu vực Trung và Nam Mỹ bao gồm eo đất Trung Mỹ các đảo và quần đảo trong biển Caribe và toàn bộ lục địa Nam Mỹ. Do lãnh thổ rộng lớn lại trải dài trên nhiều vĩ độ, nên tự nhiên có sự phân hóa theo chiều Đông Tây, theo chiều Bắc Nam và theo chiều cao. Chúng ta cùng quan sát hình 16.1 bản đồ tự nhiên khu vực Trung và Nam Mỹ. Chúng ta thấy toàn bộ phần à, được tô màu nổi chính là Trung và Nam Mỹ. Nó bao gồm đầu tiên là eo đất Trung Mỹ dài và hẹp đây ừ, toàn bộ phần này là eo đất Trung Mỹ. Quần đảo Angti. Ở đây ghi là quần đảo Angti lớn. Đã có Angti lớn thì phải có Angti nhỏ đúng không? Chúng ta gọi chung là quần đảo Angti. Và đặc biệt là lãnh thổ hết sức rộng lớn của lục địa Nam Mỹ đây. Phần cô giáo khoanh vùng. lục địa Nam Mỹ dạng tam giác. Từ đây thì chúng ta có cái phần ghi về vị trí địa lý của khu vực Trung và Nam Mỹ là bao gồm eo đất Trung Mỹ, quần đảo Anti và lục địa Nam Mỹ. Về vị trí thì nó khoảng từ khoảng 36 độ Bắc nha các em nhé. Khu vực này là vĩ độ này là khoảng 36 độ Bắc kéo dài cho đến mũi đất phía Nam. Điểm cực Nam ở trên đất liền của Nam Mỹ chính là 54 độ Nam. Như vậy, vị trí khoảng từ 36 độ Bắc đến 54 độ Nam, gồm eo đất Trung Mỹ, quần đảo Anti và lục địa Nam Mỹ. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần 1, phân hóa tự nhiên theo chiều Đông Tây. Quan sát hình 16.1 và thông tin trong bài, em hãy trình bày sự phân hóa theo chiều Đông Tây của tự nhiên khu vực Trung và Nam Mỹ. Chúng ta đọc phần kênh chữ sách giáo khoa thông tin đấy nhé đọc hết cho cô. Sau đó quay trở lại trả lời câu hỏi. Câu hỏi là trình bày sự phân hóa theo chiều Đông Tây của tự nhiên khu vực Trung và Nam Mỹ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu sự phân hóa theo chiều Đông Tây của eo đất Trung Mỹ và quần đảo Angti. Chúng ta thấy ở sườn phía đông của eo đất Trung Mỹ đây và quần đảo Angti chúng ta thấy có rừng đầu tiên là rừng nhiệt đới ẩm đây. Rừng nhiệt đới ẩm ở phía đông của eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti. Và ở đây mưa rất là lớn. Vì sao lại mưa lớn? Chúng ta nhìn thấy có dòng biển nóng guiana chạy ở ven bờ phía đông và dòng biển Bắc Xích Đạo chạy ở ven bờ phía đông của quần đảo Anti lớn và eo đất Trung Mỹ. Vì qua hai dòng biển nóng này nó sẽ tăng cường cái tính ấm và tính ẩm. Ừ. Vì vậy mà nóng ẩm sẽ phát triển rừng nhiệt đới mưa nhiều. Sườn phía Tây thì ngược lại không may mắn như vậy mà nó có dòng biển lạnh California chạy ven bờ dòng biển lạnh nó sẽ làm giảm nhiệt độ đồng thời cũng làm giảm lượng mưa nó sẽ tương đối khô hạn vì vậy mà ở đây ta thấy nó phát triển sa savan này biểu tượng này là biểu tượng của sa savan nhé savan nghĩa là đồng cỏ cao nhiệt đới riêng trên bán đảo California thì nó có à, rừng cận nhiệt đây, đây là biểu tượng của rừng cận nhiệt mưa ít hơn cho nên sa savan phát triển do có dòng biển lạnh chảy qua từ đây chúng ta có phần à, trả lời về sự phân hóa theo chiều đông tây của eo đất Trung Mỹ và các đảo. Sườn phía đông eo đất Trung Mỹ và các quần đảo thì có mưa nhiều, rừng rậm nhiệt đới bao phủ. Sườn phía tây eo đất Trung Mỹ thì mưa ít nên phát triển sa van và rừng thưa, cây bụi. Thế còn sang đến lục địa Nam Mỹ chúng ta thấy lục địa Nam Mỹ hết sức là rộng lớn. Nó và phân hóa theo chiều đông tây nghĩa là chiều từ uh, bên tay phải sang bên tay trái này, hết sức rõ rệt thể hiện ở địa hình. Phía bên tay phải tức là phía đông thì có các cái sơn nguyên như là sơn nguyên guiana sơn nguyên Brazil, đây là những sơn nguyên mà đã được hình thành từ rất là lâu đời nên nó thường bị bào mòn mạnh thành những cái đồi núi thấp chúng ta nhìn thang màu của nó đấy chủ yếu là màu vàng và màu à, cam nhạt đúng không nhỉ thể hiện là độ cao tương đối thấp, nó chỉ từ 200 cho đến à, dưới 2.000 mét thôi. Có rất thưa thớt một số những đỉnh cao trên 2.000 mét. rất là ít, cho nên là chủ yếu là đồi núi thấp. Riêng Sơn Nguyên Brazil thì đã bị cắt xẻ mạnh trên bề mặt. Ở đây thì thường là bao phủ rừng nhiệt đới. Rừng nhiệt đới ẩm đây. Ở phía đông của Sơn Nguyên Guyana và Sơn Nguyên Brazil. Bởi vì phía đông này mưa nhiều, các em nhìn thấy có dòng biển nóng Brazil và dòng biển nóng Guyana chảy ven bờ đây. Tuy nhiên vào sâu trong nội địa thì nó sẽ có savan. Mưa ít hơn đúng không? Thế còn ở giữa là hệ thống các đồng bằng như đồng bằng Nanos, đồng bằng Amazon, đồng bằng La Plata và đồng bằng Bamba. Đây là những cái đồng bằng rất là lớn, trong đó lớn nhất chính là đồng bằng Amazon. Mưa rất là nhiều vì có đường xích đạo chảy qua đây các em nhìn, đường xích đạo chảy qua đây. À, những nơi vừa gần xích đạo sẽ có khí hậu có khí hậu xích đạo nóng ẩm đúng không nhỉ? Nóng ẩm, mưa nhiều. Ừ. Nên rừng rậm xích đạo phát triển. Ở đây là chúng ta gọi là rừng nhiệt đới ẩm. Còn xích à, đạo hoa cũ người ta gọi là rừng rậm xích đạo xanh quanh năm nhưng chúng ta tôn trọng sách giáo khoa này chúng ta ghi nó là rừng à, nhiệt đới ẩm nhé à, phát triển rất là xanh tốt và nó là lá phổi xanh của thế giới là à, cánh rừng nhiệt đới ẩm lớn nhất thế giới phát triển trên đồng bằng Amazon các những đồng bằng khác như đồng bằng đồng bằng Lanos, đồng bằng La Plata và đồng bằng bamba thì lượng mưa ít hơn nên nó sẽ phát triển cảnh quan là savan như các em này. Phát triển savan, mưa ít hơn. Đồng bằng Pampa thì còn có thảo nguyên nữa. Còn phía Tây, phía Tây là hệ thống núi cao dãy Andes đây. À, mỏ phía Nam chính là cao nguyên Patagoni. Thì Andes có thể nói là một hệ thống núi cao và đồ sộ, cao từ 3.000 cho đến 5.000 mét. À, giải rác có một số đỉnh cao trên 6.000 mét đây. Một số đỉnh cao trên 6.000 mét này. Dãy Andes thì có sự phân hóa giữa à, sườn phía Tây và sườn phía Đông Sườn phía Tây sẽ mưa ít bởi vì các em nhìn có dòng biển lạnh Peru chạy qua gần như là à, ven phía Tây của dãy Andes. Chính vì vậy mà nó rất là khô hạn. Ở trên đây còn hình thành cái hoang mạc cao nhất thế giới và khô hạn nhất thế giới đó là ừ, hoang mạc Atacama đây. Ở ngay sát biển mà lại có hoang mạc bởi vì có dòng biển lạnh Peru chạy qua. Nhưng mà ở sườn phía đông, sườn phía bên tay phải đây thì lại mưa nhiều do đón gió ẩm từ phía đông nam và và gặp dãy Andes bức chắn địa hình cao chắn vì vậy nó sẽ mưa nhiều hơn là ở sườn phía tây. Từ đây chúng ta có phần trả lời như sau. Sự phân hóa tự nhiên theo chiều Đông Tây ở Nam Mỹ. Sự phân hóa tự nhiên theo chiều Đông Tây thể hiện rõ nét ở các khu vực địa hình. Phía Đông là các sơn nguyên. Sơn nguyên guiana hình thành từ lâu đời vì bị bào mòn mạnh, trở thành một miền đồi và núi thấp, khí hậu nóng ẩm, rừng rậm rạp Sơn nguyên Brazil có bề mặt bị cắt xẻ, cảnh quan là rừng thưa và savan là chủ yếu. Tuy nhiên, phía đông của sơn nguyên Brazil vẫn có rừng nhiệt đới ẩm đây. là sát ven biển đấy. Ở giữa là các đồng bằng rộng và đồng mà bằng bằng phẳng như là à, Lanos này, Amazon, La Plata và Pampa. Đồng bằng Amazon là đồng bằng rộng và bằng phẳng nhất thế giới, nằm trong khu vực khí hậu xích đạo nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm nên toàn bộ đồng bằng được rừng rậm bao phủ. Các đồng bằng còn lại có mưa ít nên thảm thực vật chủ yếu là savan, cây bụi. Phía Tây là miền núi Andes, cao trung bình từ 3.000 cho đến 5.000 mét, gồm nhiều dãy núi, xen giữa là các thung lũng và cao nguyên. Thiên nhiên có sự khác biệt rõ rệt giữa sườn Đông và sườn Tây. Từ đây chúng ta có phần ghi bài ngắn gọn như sau. Sự phân hóa tự nhiên theo chiều Đông Tây. Ở Trung Mỹ, phía Đông và các đảo có lượng mưa nhiều hơn phía Tây nên thảm rừng rậm nhiệt đới phát triển. Phía Tây khô hạn nên chủ yếu là rừng thưa savan. Nam Mỹ thì sự phân hóa tự nhiên theo chiều Đông Tây thể hiện rõ nhất ở địa hình. Phía Đông là các sơn nguyên như Guyana, Brazil, ở giữa là các đồng bằng rộng và bằng phẳng, ví dụ như là à, đồng bằng Lanos, đồng bằng Amazon, đồng bằng La Plata, đồng bằng Pampa. Phía Tây là miền núi Andes cao và đồ sộ, cao trung bình từ 3.000 cho đến 5.000 mét. Bây giờ ta chuyển tiếp sang phần 2, sự phân hóa tự nhiên theo chiều Bắc Nam. Câu hỏi quan sát hình 16.2 và đọc thông tin trong bài, em hãy trình bày sự phân hóa tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mỹ theo chiều Bắc Nam. Chúng ta đọc thông tin sách giáo khoa nhé. Đọc nhanh phần thông tin trong sách giáo khoa. Sau đó chúng ta quan sát hình 16.2 bản đồ khí hậu Trung và Nam Mỹ để trả lời câu hỏi Quan sát hình 16.2 và đọc thông tin trong bài trình bày sự phân hóa tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mỹ theo chiều Bắc Nam. Chúng ta thấy à, thiên nhiên phân hóa theo chiều từ Bắc xuống Nam đây, thì chủ yếu là sự phân hóa về khí hậu. Chúng ta thấy từ Bắc xuống Nam có các đới khí hậu là đới khí hậu xích đạo, đới khí hậu cận xích đạo, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu cận nhiệt và đới khí từ đây chúng ta có phần ghi bài trả lời như sau. Sự văn hóa tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mỹ theo chiều Bắc Nam thể hiện rõ nét về khí hậu và cảnh quan, Đối khí hậu xích đạo, cận xích đạo, phân bố ở quần đảo Anti, sơn nguyên Guyana, đồng bằng Lanos và đồng bằng Amazon. À, đặc điểm là nóng ẩm quanh năm, lượng mưa tăng dần từ Tây sang Đông, cảnh quan phổ biến là rừng nhiệt đới ẩm và savan. Đới khí hậu nhiệt đới phần lớn là ở eo đất Trung Mỹ và khu vực trí tuyến Nam ở lục địa Nam Mỹ. Nóng quanh năm, lượng mưa tăng dần từ Tây sang Đông, cảnh quan cũng thay đổi từ hoang mạc, cây bụi đến sa van và rừng nhiệt đới ẩm. Đới khí hậu cận nhiệt, chiếm diện tích nhỏ phía Nam lục địa Nam Mỹ, mùa hạ nóng, mùa đông ấm, ven biển phía Đông có mưa nhiều hơn, thảm thực vật điển hình là rừng cận nhiệt và thảo nguyên rừng. Ven biển phía Tây mưa rất ít, cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc. Đới khí hậu ôn đới, phân bố ở phần cực Nam lục địa Nam Mỹ. Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh quá, nghĩa là không quá lạnh. Cảnh quan điển hình là rừng hỗn hợp và bán hoang mạc. Để ghi bài chúng ta ghi tóm tắt khái quát ở trong cái bảng này thôi, chứ không ghi dài như phần trả lời kia. Chúng ta có tất cả là 5 đới nhé. Đới khí hậu xích đạo thì đặc điểm là khí hậu nóng ẩm quanh năm, cảnh quan là rừng mưa nhiệt đới phát triển trên diện rộng. Đới cận xích đạo thì một năm có hai mùa rõ rệt, cảnh quan là rừng thưa nhiệt đới. Đới khí hậu nhiệt đới thì nóng, lượng mưa giảm dần từ đông sang tây. Cảnh quan thay đổi từ rừng nhiệt đới ẩm đến sa van cây bụi và hoang mạc. Khí hậu cận nhiệt, mùa hạ nóng, mùa đông ấm, Cảnh quan là rừng cận nhiệt và thảo nguyên rừng ở nơi mưa nhiều, bán hoang mạc và hoang mạc ở nơi mưa ít. Khí hậu ôn đới thì mát mẻ quanh năm, cảnh quan là rừng hỗn hợp và bán hoang mạc. bán hoang mạc thì thường ở vùng ở phía đông bởi vì là nó có dòng biển lạnh chảy qua. Bây giờ ta sang tiếp phần 3, phân hóa tự nhiên theo chiều cao. Câu hỏi là quan sát hình 16.3 và đọc thông tin trong bài. Em hãy trình bày sự phân hóa tự nhiên theo chiều cao của dãy núi Andes. Hình 16 thấm... Hình 16.3, các đai thực vật theo chiều cao của dãy Andes thuộc lãnh thổ đất nước Peru. Sườn Tây với sườn Đông. Sườn Đông do mưa nhiều hơn cho nên là ở độ cao mà ừ, dưới 1.000 mét thì chỉ có ờ, chủ yếu là rừng nhiệt đới. 1.000 đến 1.300 mét thì có rừng lá rộng. 1.300 cho đến 2.000 mét thì vừa có rừng lá rộng vừa có rừng lá kim. 2.000 cho đến 3.000 mét thì có rừng lá kim. 3.000 đến 4.000 mét thì có đồng cỏ. 4.000 đến 5.000 mét có đồng cỏ núi cao. À, 5.000 à, cho đến 6.000 mét thì có đồng cỏ núi cao và băng tuyết. Từ 6.000 mét trở lên thì có băng tuyết vĩnh cửu. Ở sườn phía Tây thì một à, dưới 1.000 mét là thực vật nửa hoang mạc, 1.000 đến 2.000 mét chủ yếu là cây bụi xương rồng, 2.000 đến 3.000 mét vừa có cây bụi xương rồng vừa có đồng cỏ cây bụi, 3.000 đến 4.000 mét vừa có đồng cỏ cây bụi vừa có đồng cỏ núi cao, 4.000 đến 5.000 mét thì có đồng cỏ núi cao, 5.000 mét trở lên thì có băng tuyết vĩnh cửu. Từ cái sự phân hóa độ cao này chúng ta sẽ nhận xét về sự phân hóa thực vật và sự phân hóa tự nhiên theo chiều cao của dãy Andes như sau. Các đai thực vật theo chiều cao chúng ta có thể viết như thế này cũng được. Có một đôi chỗ thì chúng ta à, sẽ lược sơ lược đi chỉ ghi những cái đai thực vật chính thôi. Cô lấy ví dụ từ 1.300 đến 2.000 mét có cả rừng lá rộng và rừng lá kim. Nhưng chủ yếu là rừng lá kim nên chúng ta ghi là rừng lá kim cũng được. Không vấn đề gì cả. À, bởi vì rừng lá rộng diện tích của nó rất là ít. Đúng không nhỉ? Thì à, chúng ta có thể ghi những cái đa thực vật chính cũng được. Còn ta ghi chi tiết càng tốt. Chúng ta ghi theo những cái phần à, ghi này. Sau khi sự phân hóa thực vật theo chiều cao chúng ta sẽ nhận xét sự phân hóa à, tự nhiên theo chiều cao của dãy Andes như sau. Do địa hình núi cao, nhiều đỉnh núi vượt qua 6.000m nên thiên nhiên miền núi Andes có sự thay đổi theo chiều cao. Ở dưới thấp, vùng Bắc và Trung Andes thuộc khí hậu nóng và ẩm, nên cảnh quan phổ biến là rừng xích đạo xanh quanh năm rậm rạp. Vùng Nam Andes thuộc khí hậu ôn hòa, rừng cận nhiệt và ôn đới phát triển. Càng lên cao, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, các cảnh quan tự nhiên cũng thay đổi theo. Trên các đỉnh núi cao có băng tuyết. Phần luyện tập Câu 1. Dựa vào nội dung bài học, em hãy hệ thống hóa một số đặc điểm tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mỹ theo bảng mẫu sau địa hình khí hậu chúng ta làm như sau. Khu vực Trung Mỹ địa hình phía Tây chủ yếu là các đồi núi, còn phía Đông là đồng bằng nhỏ hẹp. Khí hậu xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới và cận nhiệt. Nam Mỹ thì chia làm 3 khu vực chính. Phía Đông là các sơn nguyên bị bào mòn mạnh, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp. Ở giữa là các đồng bằng rộng và bằng phẳng như Orinoco, Amazon. Phía Tây là miền núi Andes cao trung bình từ 3.000 đến 5.000 mét, gồm nhiều dãy núi, xen giữa là các thung lũng và cao nguyên. Khí hậu xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới. Phần vận dụng Dựa vào kiến thức đã học, em hãy sưu tầm những hình ảnh nổi bật về rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ. Đây là một số những cái loài động thực vật ở rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Đây là hình ảnh chụp từ vệ tinh